Chào các bạn Thì trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu áo khoác dài tay cho bé gái như thế này Phần tay áo và lai áo thì mình có làm loe rộng ra Và ở phần thân áo thì mình có trang trí họa tiết bèo cho mẫu áo của mình thêm xinh xắn hơn Thì trong mẫu áo này mình sẽ sử dụng len bed wool để móc ha Sợi len này nó sẽ có cái độ dày nhỏ hơn so với sợi len miêu cô tông mà mình hướng dẫn ở các clip trước thì cái sợi len này nó có độ dày tầm khoảng 1.25 cho đến 1.5 mm và nó sẽ phù hợp cho những khu vực có thời tiết nóng hoặc lạnh đều được ha và để móc cho phần thân áo của mình nó được mềm mại hơn thì cái sợi len này mình sẽ sử dụng kim 3.0mm để móc hoặc là nhiều bạn không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể so sánh cho mình đầu kim với sợi len ha đầu kim sẽ to gấp đôi sợi len nè thì cái phần thân áo của mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len cũng như là các cái hạt nút mình dùng để cài cái phần thân áo lại bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần thân áo Trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết cái phần thân áo thì mình sẽ nói sơ qua cho các bạn về các cái mẫu cổ vuông cũng như là cách tăng size cho cái mẫu cổ vuông này ha cổ áo vuông tức là những mẫu cổ áo mà nó sẽ tạo ra được cho mình hai cái góc vuông như thế này nè từ cái phần tay áo cho đến cái phần thân áo phía trước cũng như phía sau ha nó sẽ tạo cho mình ra hai cái góc vuông như thế này thì ta được gọi là mẫu cổ vuông ở đây mình có mô phỏng sẵn ba cái mẫu cổ vuông mà ta thường gặp nè thì cái mẫu cổ mà mình thường hay gặp nhất và hay làm nhất đó là cái mẫu cổ mà nó tạo ra một cái hình vuông bên trong để luồn vào cổ của bé ở bên trên này mình có ví dụ cho các bạn về cái số mũi móc ở phần trên này nè nó sẽ có ba cạnh bằng nhau còn cái cạnh mà mình dùng để cài nút á thì đối với nhiều bạn viền cái phần viền nhỏ cái đường viền của mình nhỏ ha thì mỗi bên các bạn sẽ cộng cho mình từ 1 đến 2 mũi để mình tạo ra cái khoảng như thế này để mình dùng cái khoảng đó cài nút vào nè và để tạo ra bốn cái góc vuông cho cái phần cổ áo của mình á ta có bốn cái góc vuông như thế này thì mỗi góc vuông các bạn sẽ chừa ra cho mình hai mũi móc nha tức là ta sẽ có 8 cái mũi móc để mình tạo góc vuông cho cái phần cổ áo đây đây là mẫu cổ vuông của mình ha tạo cái hình vuông bên trong để luồn vào cổ nè và ở hai cạnh mình tạo cài nút cũng cộng thêm cho mình 1 đến 2 mũi ha để mình tạo khoảng trống cài nút cho cái phần cổ vuông này và khi ta gặp đôi cái mẫu cổ vuông này lại để mình móc cái phần thân phía dưới á thì cái phần cổ của mình tạo ra nó sẽ như thế này ha hai cạnh ở bên vai nó sẽ bằng một nửa so với cái cạnh thân trước nè ta hoàn tất được mẫu cổ vuông tạo hình vuông để luồn vào cổ ha mẫu cổ vuông thứ hai mà mình muốn giới thiệu ở đây đó là cái mẫu có cái phần cổ luồn vào hình chữ nhật nằm ngang như thế này thì đối với cái mẫu cổ này khi gặp đôi lại thì hai bên phần vai nó sẽ ít hơn một nửa so với cái phần thân trước ha gặp đôi lại thì nó sẽ được như thế này nè và mẫu này nó cũng tạo ra được các cái góc vuông từ cái phần tay áo đến cái phần thân trước cũng như thân sau ha hai bên phần tay áo sẽ có số mũi móc bằng nhau và số mũi móc của nó sẽ ít hơn so với phần thân trước cũng như thân sau nè thì mình cũng ví dụ cho các bạn về số mũi móc được ghi ở bên trên ha và nó cũng giống như cái mẫu mà tạo cái hình vuông ở phần cổ á thì hai cái phần mà mình tạo cài nút ở đây nè các bạn cũng có thể cộng thêm cho mình từ 1 cho đến 2 mũi đối với những bạn mà chỉ viền một hàng móc cho cái phần viền thân áo của mình ha cộng vào để mình tạo cái khoảng trống cài nút Tương tự ở bốn góc này thì cũng chừa ra cho mình mỗi góc 2 mũi, tức là ta sẽ có 8 mũi để tạo góc vuông thì mình sẽ hoàn tất được cái mẫu cổ như thế này ha. mẫu cổ thứ ba và là mẫu cổ vuông cuối cùng thì cái mẫu này nó sẽ tạo ra một cái hình chữ nhật đứng ở bên trong nè thì các bạn có thể áp dụng cái mẫu cổ này vào những mẫu váy đầm mà có họa tiết hai dây ở hai bên ha thì lúc này hai cái phần dây vai của mình nó sẽ có số mũi móc nhiều hơn so với phần thân trước và thân sau nè và cái phần cài nút lưu ý cho mình cũng cộng thêm 1 đến 2 mũi đối với những bạn mà viền cái phần viền nhỏ ha bốn góc này cũng chừa ra cho mình mỗi góc là hai mũi nè ta cũng có 8 mũi để tạo góc vuông thì lúc này cái phần cổ áo của mình nó sẽ như thế này ha mẫu này nó cũng tạo ra được các cái góc vuông từ tay áo cho đến phần thân áo trước và sau nè và các bạn có thể áp dụng cái mẫu cổ áo này cho những mẫu áo hoặc là những mẫu váy đầm có họa tiết hai dây ở hai bên ha ta được mẫu cổ hình chữ nhật đứng như thế này Đối với mẫu hôm nay mà mình hướng dẫn thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái mẫu cổ đơn giản nhất là cái mẫu mà mình tạo hình vuông để luồn vào phần cổ của bé như thế này ha. Mẫu này là cái mẫu mà thông dụng nhất nè. Trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình canh cái mũi xích đầu tiên cho vừa với cái phần cổ áo nè. Mình có chuẩn bị sẵn một cái hình vẽ như thế này. Thì đối với cái mẫu cổ của mình á, có thở móc lỏng tay móc chật tay thì các bạn sẽ canh cho mình cái xích đầu tiên nè khi ta ướm vào trong cái phần thân của bé thì các bạn sẽ móc cho mình một cái xích đầu tiên có cái chiều dài bằng cái phần cổ của bé rộng hơn 2 cho đến 3 cm để chừa ra ở hai bên cổ vai nè ta sẽ móc một cái xích đầu tiên rộng bằng cỡ này ha mẫu này mình viền lại cái phần lai áo rộng cho nên mình sẽ không cộng mũi ở hai cái phần à, mặt trước này ha các bạn sẽ móc cho mình một cái đoạn xích đầu tiên đó sau đó đếm ta được bao nhiêu mũi thì tiến hành cộng thêm cho mình bốn cạnh còn lại tức là ta sẽ có cái cạnh đầu tiên rồi cộng thêm bốn cạnh còn lại nó sẽ bằng nhau ha và từ từ cái tổng của bốn cạnh đó các bạn sẽ cộng thêm cho mình 8 mũi để mình tạo bốn cái góc vuông ở đây nè thì trên màn hình mình có ghi ví dụ về công thức các bạn có thể dựa vào đó để tham khảo nha những mẫu áo mà có viền phần thân áo mỏng á, thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình hai một cho đến hai mũi ở mỗi bên cạnh để ta chừa cái khoảng trống này để làm cài nút nè còn mẫu của mình hướng dẫn thì viền cái phần viền nó nhiều á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 các bạn sẽ móc cho mình một cái dây xích đầu tiên tùy vào tay thợ móc ha có thợ móc lỏng móc chật cho nên cái xích đầu tiên mà các bạn móc sẽ có cái chiều dài bằng ngang cái phần vai nè đây phần cổ ha sau đó ngang thêm vai 1 đến 2 cm để mình có được một cái phần thân như thế này thì ở đây cái sợi len của mình mỏng á mình dùng kim 3.0 mm nên các bạn sẽ móc cho mình cái xích đầu tiên tầm khoảng 18 mũi móc ha

thì cái bề ngang này nó sẽ bằng với cái bề ngang từ phần cổ ha cho đến nửa hai bên vai nè đây ta sẽ có cái độ dài như thế này thì từ cái số mũi móc mà ta có được của cái phần cổ phía trước á để tạo cái mẫu cổ mà có cái hình vuông bên trong luôn vào cổ nè thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình 3 lần nữa tức là ta sẽ có bốn cạnh góc vuông bằng nhau ha và được tổng bao nhiêu thì cộng thêm cho mình 8 mũi để mình tạo góc vuông nè tức là ở mẫu này mình sẽ có tổng cộng là 80 mũi móc nha móc tiếp lên cho mình làm sao ta được 80 mũi móc Sau khi đã gây nên được 80 mũi móc rồi thì tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1 2 và 3 sau đó đâm kim vào cái chân móc thứ 80 và móc vào đó một mũi kép đơn khi đã có được mũi kép đơn cho chân móc đầu tiên thì cái 18 mũi đó các bạn sẽ chia đôi cho mình để mình tạo cái phần cài nút phía trước tức là ta sẽ có 9 mũi móc ha các bạn sẽ móc cho mình thêm 8 chân móc mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì ta sẽ tạo được một nửa của cái phần cài nút thân trước tiếp tục mũi kép đơn thứ ba nè vào chân thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm cho chân móc thứ năm mũi kép đơn thứ sáu tiếp tục kép đơn thứ bảy kép đơn thứ 8 và kép đơn thứ 9 sau khi đã móc được chính mũi kép đơn thì ta sẽ được một nửa của phần thân trước để cài nút ha ta sẽ được một nửa như thế này nè những mẫu áo mà các bạn viền nhỏ á, thì các bạn sẽ cộng thêm cho mình từ 1 cho đến 2 mũi để ta tạo khoảng trống cài nút như thế này còn mẫu của mình tạo họa tiết bèo trên thân áo nên mình sẽ làm cái phần viền rộng mình sẽ không cộng mũi nha bây giờ mình sẽ tạo cái góc vuông để tiếp tục các cái cạnh thì hai chân móc kế bên này nè các bạn sẽ tiến hành tạo cho mình một cái góc vuông tương tự như thế này chân đầu tiên là chân móc thứ 10 móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc kép đơn thứ hai nè được hai mũi kép đơn cho cái chân móc thứ 10 rồi thì móc lên một mũi móc xích sau đó di chuyển kim đến chân kế tiếp và móc vào đó hai mũi kép đơn một và hai như vậy là hai chân móc này mình sẽ tạo ra được một cái vóc vuông như thế này ha đây là góc vuông đầu tiên nè khi được góc vuông đầu tiên rồi tiếp tục móc cho mình một cái cạnh kế bên cái cạnh kế bên của mình nè gồm có 18 mũi móc nha móc cho mình 18 chân nè mỗi chân ta sẽ có một mũi kép đơn vào mỗi chân móc kép đơn thứ nhất nè tiếp tục kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư sau khi có được 18 mũi kép đơn vào 18 chân móc đây khi gặp đôi lại ha thì ta sẽ được cái cạnh của phần vai nè đây tương tự như cái cạnh phần vai ở kiếp mô phỏng này ha sau đó tiếp tục tạo cho mình hai chân móc này để có một cái góc vuông tiếp theo chân đầu tiên mình sẽ móc hai mũi kép đơn ha đây móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn một nè tiếp tục kép đơn thứ hai sau đó móc lên một mũi móc xích và di chuyển kim đến chân kế tiếp móc vào đó hai mũi kép đơn ta sẽ được góc vuông thứ hai thì cái góc vuông này sẽ tiếp tục cái cạnh ở phần thân sau ha đây cạnh thân sau của mình và cái cạnh thân sau của mình cũng có số mũi móc bằng với số mũi móc của phần vai ta cũng có 18 mũi ha đây sau đó tiếp tục tạo cho mình một góc vuông và 18 mũi sau đó là một góc vuông và số mũi móc còn lại sẽ là 9 ở đây nè lưu ý ở đây các bạn nhớ cộng thêm mũi đối với những cái mẫu mà viền nhỏ ha và cũng áp dụng tương tự cho mình đối với hai cái mẫu cổ còn lại nè phần tay áo các bạn muốn làm dài hơn thì nhớ cộng cho mình thêm số mũi móc nhiều hơn so với cái mẫu mà mình vừa hướng dẫn ở đây ha đây thân trước và thân sau nó sẽ có số mũi móc bằng nhau và cộng thêm một hai mũi đối với những cái phần mà có đường viền nhỏ và tương tự cho cái mẫu cổ ngắn cũng vậy nha cái mẫu cổ có cái họa tiết hình chữ nhật nằm ngang á các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng nha cũng tạo các cái cạnh sau đó tạo tiếp góc vuông và móc cho đến cuối hàng được cái cạnh còn lại rồi thì tiếp tục tạo cho mình một góc vuông để mình tiếp tục cái cạnh tiếp theo nha và những cái mẫu cổ khác thì góc vuông các bạn cũng tạo tương tự nè hai chân liên tiếp với nhau thì mỗi chân ta sẽ có hai mũi kép đơn và hai mũi kép đơn này nó sẽ cách nhau là một mũi xích nha hai mũi kép đơn vào chân kế bên nè được góc vuông rồi thì các cái chân móc còn lại này mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ta sẽ móc cho đến cuối hàng ha hoàn tất được cạnh tiếp theo của phần vai thì tiếp tục tạo cái góc vuông cuối cùng cho phần cổ áo hai chân liên tiếp mỗi chân sẽ là hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc một hai tiếp tục lên một xích và hai mũi kép đơn nữa vào cái chân móc kế bên hoàn tất được góc vuông thứ tư và cũng là góc vuông cuối cùng cho phần cổ áo thì các bạn sẽ móc cho mình các chân móc còn lại mỗi chân sẽ là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc thì lúc này các cái mũi móc còn lại của mình sẽ là chín mũi móc ha bằng với số mũi móc của cái cạnh ban đầu khi đã móc được đến cuối hàng thì móc lên hai mũi móc xích lúc này bốn cạnh mà mình vừa tạo ở đây nó sẽ tạo ra một cái hình vuông cho cái phần mình luồn vào cổ áo tương tự giống như cái mô phỏng mà mình vừa hướng dẫn ở đây nè nó cũng tạo ra được cái hình vuông bên trong ha bốn góc này cũng có 8 chân móc tạo cái hình vuông nè và khi gặp đôi cái phần thân này lại chiều cao ở hai bên vai nè nó sẽ bằng một nửa so với cái chiều cao thân trước và thân sau và nó sẽ tạo ra được cái góc vuông như thế này ha thì mình sẽ có một cái mẫu họa tiết cổ vuông như thế này khi đã lên hai mũi xích rồi thì quay ngược đầu móc lại để móc cái hàng móc tiếp theo ở hàng móc tiếp theo này thì tương tự giống như các cái mẫu cổ vuông mà mình hướng dẫn á các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè chân đầu tiên một mũi kép đơn ha chân kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng một mũi kép đơn và ta sẽ móc tương tự cho đến cái góc vuông đầu tiên mà mình gặp đây đến cái chân móc này nha mỗi chân sẽ làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc nè đến cái chân móc thứ hai sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho đến chân móc thứ hai của cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp nè đây thì đây sẽ là cái chân móc thứ hai ha ta sẽ có cái xích này và cái xích này nó tạo cái khoảng trống cho cái góc vuông của mình nè và tương tự các bạn sẽ nhìn cho mình qua cái chân móc kế bên của cái hàng móc kế tiếp nè thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái khoảng trống này và bỏ qua cái chân móc đầu tiên này ha và cái khoảng trống này sẽ móc cho mình một góc vuông gồm hai mũi kép đơn sau đó gây nên một xích và tiếp tục hai mũi kép đơn nữa vào cùng một cái khoảng trống đó luôn nha ta sẽ có được cái góc vuông đầu tiên cho hàng móc thứ hai và cái chân móc đầu tiên của cái cạnh kế tiếp nè đây là chân móc đầu tiên các bạn sẽ không móc vào cái chân móc này mà ta di chuyển kim đến cái chân móc kế bên móc vào cái chân móc đó một mũi kép đơn chân kế tiếp móc một mũi kép đơn thì lúc này cái độ dày của cái góc vuông mình nè có bốn mũi móc cái độ dày này nó sẽ giúp mình che được cái khoảng trống mũi móc mà mình vừa bỏ qua ta sẽ được một cái góc vuông như thế này ha tiếp tục móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông tiếp theo mà ta gặp sau khi móc đến cái góc vuông tiếp theo mà ta gặp thì đây là cái khoảng trống mũi móc xích nè hai chân kế bên của cái mũi móc xích này thì cái chân đầu tiên bên này móc cho mình một mũi kép đơn vào đây khoảng trống này móc góc vuông và cái chân kế tiếp mình sẽ bỏ qua ha đây móc cho mình vào cái chân móc này một mũi kép đơn trước sau đó khoảng trống này là một góc vuông và cái chân móc này sẽ bỏ qua nè di chuyển kim đến cái chân móc kế bên nè khoảng trống này móc góc vuông ha lên một xích tiếp tục hai mũi kép đơn vào khoảng trống đó nữa được một góc vuông rồi thì bỏ qua chân kế bên nè là chân đầu tiên của hàng kế tiếp và di chuyển đến chân thứ hai móc nha mỗi chân sẽ có một mũi kép đơn và mỗi chân móc ta có được góc vuông thứ hai nè và nó cũng giúp mình che được cái khoảng trống mà mình bỏ ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cái góc vuông thì chân đầu tiên của góc vuông móc vào đó một mũi kép đơn khoảng trống của cái mũi móc xích mà mình tạo ra thì móc cái góc vuông vào đây và cái chân kế tiếp của cái cạnh kế bên ta sẽ bỏ qua ha móc vào đây mũi kép đơn nè khoảng trống này là góc vuông và cái chân kế tiếp này bỏ qua ha móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó tiếp tục tạo cho mình một cho đến hai hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc ở đây nè để mình có thể tạo cái độ bèo cho cái phần thân áo á ở đây mình đã lên thêm được một hàng móc thì tổng cộng ta sẽ có 3 hàng móc sau đó tiếp tục cái hàng móc kế tiếp mình sẽ tạo một đường móc để mình tạo họa tiết viền bèo cho cái phần thân áo của mình có cái điểm nhấn hơn thì bây giờ cái hàng móc này mình sẽ tạo một đường móc ha các bạn sẽ móc lên cho mình hai mũi móc xích một 2 sau đó quay ngược đầu móc lại ở mỗi chân móc nó sẽ có hai cái đường móc như thế này nè thì ta sẽ móc vào chân ở bên trong ha tức là đây sẽ là cái mặt phải của hàng móc của mình nè mặt phải của thân áo thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi kép đơn và lưu ý cho mình móc vào cái chân ở bên trong như thế này nè móc vào đó một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên cũng móc vào chân ở bên trong ha móc vào đó một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng vậy một mũi kép đơn vào chân ở bên trong nè chân kế bên một mũi kép đơn vào chân ở bên trong lúc này cái hàng móc của mình nó sẽ chưa ra được một đường móc để mình viền cái phần bèo lại ở đây ha móc cho mình tương tự các chân móc còn lại nè mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc vào chân bên trong hả móc đến cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp ở cái góc vuông đầu tiên mà ta gặp để chừa ra cái chân móc mà mình móc á thì các bạn sẽ để cho mình nè đây là khoảng trống của góc vuông ha thì đây sẽ là góc vuông đầu tiên mà mình gặp cái chân móc đầu tiên sát cái mũi góc vuông mũi xích á các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đơn nè sau đó tiếp tục cái chân kế bên sẽ là cái mũi xích ha ta sẽ không móc vào khoảng trống nữa mà các bạn sẽ tìm cho mình cái chân móc bên trong của cái mũi xích đó móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn nha kép đơn thứ hai khi được hai mũi kép đơn vào cái chân móc xích rồi thì móc lên một mũi móc xích ở cái chân móc kế bên của cái góc vuông này nè ta bỏ qua ở các cái hàng móc phía trên còn ở cái phần viền này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc đó và ta sẽ móc vào chân ở bên trong nè móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn ha đây cái chân kế bên này nè móc vào đó hai mũi kép đơn kép đơn thứ nhất kép đơn thứ hai thì lúc này ta cũng tạo ra được một cái góc vuông cho cái hàng móc này ha cái hàng móc phần viền ta sẽ không bỏ qua chân móc mà móc luôn cho mình vào cái chân móc kế bên nè tiếp tục các chân kế bên mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và tất cả các cái mũi móc đều móc vào chân ở bên trong nha móc tương tự cho mình cho đến cái góc vuông tiếp theo mà mình gặp thì ta cũng chưa ra được các cái mũi móc ở góc vuông nè ta cũng có ra được các cái chân móc để mình tạo cái phần viền ha móc tương tự đến cái góc vuông tiếp theo và các bạn cũng làm tương tự cho đến cuối hàng nha đây ta sẽ có cái đường móc như thế này thì cái đường móc này nó sẽ giúp mình tạo cái phần bèo ở phía trên thân áo cho cái hàng áo của mình có điểm nhấn hơn á tương tự cho đến cuối hàng ha thì ở đây mình sẽ chỉ rõ hơn về cái mũi móc nè đây là cái góc vuông tiếp theo mà mình gặp ha cái mũi kế bên nè sau đó tiếp tục là mũi xích móc các cái mũi kép đơn cho đến chân kế bên này đây là chân kế bên ha sau đó cái khoảng trống này nó sẽ có cái mũi xích thì cái mũi xích cũng móc vào cái chân móc ở bên trong nè móc vào đó hai mũi kép đơn và cái chân mũi xích này với cái chân mũi mà ta bỏ qua ở cái bên này nè các bạn cũng móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn tức là cái mũi xích và cái mũi kế bên này mình sẽ tạo góc vuông cho cái phần viền ha lần lượt móc cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng nè sau khi đã móc đến cuối hàng thì mình sẽ tạo ra được một cái hàng móc nhỏ cái hàng móc này nó sẽ giúp mình tạo cái phần viền ha đây thì móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại khi đã có được cái hàng móc phần viền rồi thì các hàng móc kế tiếp ta sẽ móc tương tự giống như cái hàng móc mà mình vừa móc tức là các bạn sẽ móc luôn vào chân móc nè không móc vào cái chân bên trong nữa mà móc luôn vào chân móc ha đến cái góc vuông thì ta cũng tương tự móc vào khoảng trống và bỏ qua cái chân kế bên của cái à, khoảng trống đó nha móc thêm nhiều hàng móc tương tự cho đến khi ta gặp đôi cái phần thân lại nè độ rộng từ cái góc vuông đầu tiên này cho đến cái góc vuông cuối cùng á nó sẽ có cái bề ngang bằng cái phần ngực của bé hoặc rộng hơn một chút ha đây đối với cái form mà mình mô tả ở đây nè khi đặt vào thì nó sẽ bằng hoặc là rộng hơn đến cái phần tay áo của bé đến cái phần nách của bé đây đây là phần nách của bé ha thì mình sẽ vẽ lên cho các bạn dễ hình dung nè thì ta sẽ móc cho cái phần này nè móc thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi ta có được cái bề ngang từ hai cái phần góc vuông á nó sẽ bằng hoặc là rộng hơn đến cái phần nách của bé ha thì ta sẽ ngưng nè các cái hàng móc đều làm tương tự giống như hàng móc mà mình hướng dẫn đầu tiên ha móc cho đến khi bề ngang của hai cái góc vuông đầu tiên và cuối cùng ngang bằng phần ngực của bé hoặc là rộng hơn một chút tất cả các cái mũi móc đều móc luôn vào chân móc và không móc vào cái chân bên trong nữa mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến góc vuông tiếp theo và móc thêm nhiều hàng móc nữa